rồi mỗi năm cứ hè đến đi đâu xa mình cũng phải về kịp ngày hội của các em nó cũng là ngày hội của mình em thương trong sáng bao thương ngày một tình yêu chưa dừng nơi trái tim nhìn em hát em ca nhìn em múa em vui lòng xuyên sao bao tình yêu trẻ thơ vui bên em vui bên em bao tháng năm dài dang đôi tay chở che cho em được lớn khôn nâng em lên trao cho em bao tình thương yêu dấu mong một ngày sáng bao thơ ngày một tình yêu chợt dâng nơi trái tim nhìn em hát em ca nhìn em mua em vui lòng xuyên sao bao tình yêu trẻ thơ vui bên em vui bên em bao tháng năm dài rằng đôi tay che che cho em được lớn khôn nâng em lên trao cho em bao tình thương yêu dấu mong một ngày em lớn nên người vui bên em vui bên em bao tháng năm dài giang đôi tay chở che cho em được lớn khôn nâng em lên trao cho em bao tình thương yêu dấu mong một ngày em lớn đến người mong một ngày em đôi mắt em thương trong sáng bao thương ngày một tình yêu chưa dừng nơi trái tim nhìn em hát em ca nhìn em mưa em vui lòng xuyên xa bao tình yêu trẻ thơ kỹ hàng năm anh em, đó năm nào cũng có hai gương mặt tự kỷ nè đó. đó đó đó mình tự kỷ mình chào chào chào anh em đi hôm nay mình đi dự ngày hội của các bé tự kỷ Ôi mình cũng là tự kỷ nha anh em Đó trò chơi của các bác tự kỷ Nè nhìn cái áo nè đó Mình cũng là tự kỷ luôn Bởi vì lâu lâu bị điên hoài à À, lâu lâu bị điên hoài Em hát em ca Nhìn em múa em vui lòng xuyên sao bao tình yêu trẻ thơ vui bên em vui bên em bao tháng năm dài rằng đôi tay chở che cho em được lớn khôn nâng em lên trao cho em bao tình thương yêu dấu mong một ngày em lớn nên người vui bên em vui bên em bao tháng năm dài rằng đôi tay che che cho em được lớn khôn nâng em lên trao cho em bao tình thương